móc đơn thứ tư mũi móc đơn thứ năm mũi móc đơn thứ sáu và mũi móc đơn thứ bảy nắm sợi len ngắn cút lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại đối với mẫu này mình sẽ không kết mũi mà các bạn sẽ móc cho mình xoắn ốc và để xác định được đâu là điểm kết thúc của vòng này và bắt đầu vòng tiếp theo sử dụng cho mình một sợi len khác màu các bạn sẽ đưa cho mình vào chính giữa của cái mũi móc đơn đầu tiên và móc đơn cuối cùng nè thì đây là điểm kết thúc của vòng móc đầu tiên rồi ha ta đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên ở vòng móc này móc vào đó hai mũi móc đơn cùng chân móc móc đơn đầu tiên nè và mũi móc đơn thứ hai ta được hai mũi móc đơn cho vòng móc thứ hai rồi nè sợi lét này có thể giúp mình phân biệt được điểm đầu tiên của vòng này ha vòng đầu tiên có 7 mũi móc đơn tạo ra 7 chân cho vòng móc thứ hai thì lúc này mình còn lại 6 chân móc nè các bạn sẽ lần lượt móc cho mình mỗi chân là hai mũi móc đơn vào cùng chân móc tương tự như chân đầu tiên ha chân thứ hai cũng móc hai mũi móc đơn chân móc thứ ba cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc tiếp tục chân móc thứ tư tương tự hai mũi móc đơn chân móc thứ năm móc hai mũi móc đơn chân móc thứ sáu móc hai mũi móc đơn và chân móc thứ bảy là chân cuối cùng nè sát với cái điểm mà mình đánh dấu cũng móc hai mũi móc đơn đã hoàn tất được hàng móc thứ hai và tạo ra được 14 mũi móc đơn tiếp tục vòng móc thứ ba đưa cho mình sợi len xuống phía dưới để đánh dấu đây là điểm kết thúc của vòng 2 và bắt đầu vòng thứ ba thì vòng thứ hai của mình có 14 mũi tạo ra 14 chân cho vòng móc thứ ba thì vòng móc thứ ba móc cho mình theo công thức như sau chân đầu tiên các bạn sẽ móc vào đó một mũi móc đơn vào cái chân móc đầu tiên được mũi móc đơn vào chân đầu tiên, chân thứ hai sẽ móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Như vậy là mình sẽ có cụm móc như thế này ha. Một móc đơn xen hai móc đơn cùng chân móc. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Một móc đơn nè, sau đó là hai móc đơn cùng chân móc. Ta có được cụm thứ hai. Tiếp tục cụm móc thứ ba nè. Một móc đơn, hai móc đơn cùng chân móc ta có cụm thứ ba nè tiếp tục cụm thứ tư cụm thứ năm cụm thứ sáu một đơn nè hai đơn cùng chân móc và cụm thứ bảy nó cũng nằm ở hai chân cuối cùng nè một đơn và hai đơn cùng chân móc ta hoàn tất được 7 cụm móc cho vào móc thứ ba cũng tăng lên được 7 mũi móc tức mình sẽ có tổng cộng là 21 mũi móc cho cái vòng móc này kết thúc đưa cho mình sợi len từ dưới lên trên đánh dấu điểm kết thúc của vòng thứ ba bắt đầu vòng thứ tư vòng móc thứ tư sẽ dựa vào vòng móc thứ ba vòng móc thứ ba của mình có một mũi móc đơn xen hai mũi móc đơn cùng chân móc thì vòng móc thứ tư các bạn sẽ tăng cho mình số mũi móc đơn lẻ mỗi chân này lên một mũi tức ở đây mình có một mũi rồi thì vòng kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình hai mũi mỗi chân khi có được hai mũi mỗi chân rồi chân kế tiếp móc cho mình hai mũi cùng chân móc như vậy là vào móc thứ tư mình sẽ có được cụm móc như thế này ha hai mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân tăng lên được một mũi so với vòng phía trên móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng hai mũi mỗi chân sau đó sẽ là hai mũi cùng chân móc ta sẽ có được cụm thứ hai móc tương tự cho đến hết sau khi móc đến cuối vòng thì cụm cuối cùng nó cũng nằm ở ba chân móc cuối cùng của vòng ha hai mũi móc đơn mỗi chân xen hai mũi móc đơn cùng chân móc ta cũng tăng lên được 7 mũi móc cho cái vòng móc này thì tiếp tục vòng móc kế tiếp đưa cho mình sợi len xuống phía dưới để đánh dấu điểm kết thúc của vòng này và bắt đầu vòng tiếp theo đối với size mình đang móc phân râu của bạch tuộc mình sẽ dừng lại ở bốn hàng móc tăng mũi những bạn nào mà muốn tăng thêm cho cái vòng móc của mình rộng ra hơn á thì các bạn cũng dựa cho mình vào hàng móc bên dưới nó hàng móc của mình có hai mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân móc thì hàng kế tiếp tăng cho mình lên 3 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân tiếp tục sẽ là 4 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân ha cứ tăng dần như vậy cho đến khi mình được cái độ rộng của phần râu tương đương với cái size mà các bạn cần móc là được còn size mà mình đang móc mình sẽ dừng lại ở 4 hàng móc hàng kế tiếp mình sẽ không tăng mũi nữa các bạn cứ móc đều mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng khi móc đến cuối vòng ta được một hàng móc đều không tăng mũi tiếp tục đưa sợi len lên phía trên đánh dấu hàng kế tiếp mình cũng làm tương tự như hàng mình vừa móc mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc như vậy là hàng này mình cũng không tăng mũi ha móc tương tự cho đến cuối vòng sau đó móc thêm nhiều hàng móc như vậy nữa cho đến khi mình đạt được cái chiều cao của cái phần râu bạch tuộc tương đương với size mà các bạn cần móc là được size này thì mình có thể móc lên tầm khoảng 5 cho đến 6 hàng móc nó sẽ nhiều hơn cái hàng mà mình tăng mũi bên trên 2 cho đến 3 hàng ha mỗi chân cứ móc đều một mũi móc đơn vào mỗi chân móc tương tự cho đến cuối vòng và thêm nhiều vòng móc nữa đối với cái phần râu đầu tiên thì mình sẽ tháo cái sợi len đánh dấu ra sau đó đâm kim vào cái chân móc kế bên móc một mũi dời để ta kết thúc vòng thì mình sẽ có được một cái tua rua đầu tiên ha đến cái tua rua thứ hai nè các bạn sẽ nối cho mình cái tua rua đầu tiên với cái tua rua thứ hai khi mình hoàn tất cái vòng cuối cùng này thì để nối lại được các bạn sẽ quay ngược đầu móc lại cho mình sau đó mình sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên của tua rua đầu tiên tức là cái chân móc mà mình móc mũi dời kết thúc á đâm kim vào đó sau đó mình đâm kim vào chân móc kế bên của cái tua rua thứ hai móc vào đây một mũi móc đơn tiếp tục đâm kim vào hai chân móc kế bên tương đương nè chân kế bên nè và chân kế tiếp của tua rua thứ hai nè móc vào mũi móc đơn thứ hai tiếp tục ha mũi móc đơn thứ ba vào hai chân móc làm tương tự cho đến khi mình được 7 mũi móc đơn vào 7 chân ha mũi thứ năm nè mũi móc đơn thứ sáu mũi móc đơn thứ bảy hoàn tất được 7 mũi móc đơn rồi ta đã nối lại được hai cái uh, râu lại với nhau rồi thì đến đây móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len phần râu của bạch tuộc thì mình sẽ có tổng cộng là 8 cái các bạn sẽ móc cho mình lần lượt 8 cái tương tự như vậy một điểm lưu ý ở đây là khi nối cái râu thứ ba trở đi á các bạn móc cho mình một cái tương tự như vậy sau đó mình sẽ nối vào trong cái râu mà mình vừa có nè khoảng cách giữa điểm nối thứ nhất và điểm nối thứ hai nó sẽ cách nhau là 7 chân móc các bạn sẽ đếm cho mình từ đây qua 7 chân nè 3 4 5 6 và 7 ta đâm kim vào chân móc thứ 8 nha tức là mình sẽ chừa ra ở đây 7 mũi và đâm kim vào chân thứ 8 đồng thời đâm kim vào chân kế bên của cái râu mà mình đang móc móc vào mũi móc đơn đầu tiên nè tiếp tục móc đơn thứ hai vào hai chân kế bên móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm móc đơn thứ sáu và móc đơn thứ bảy lúc này khi mình đếm cái số chân móc còn lại nè 3 4 5 6 và 7 ta cũng còn chưa lại được 7 mũi móc bằng với 7 chân bên kia ha đến đây móc lên một xích kéo và cắt len các bạn làm lần lượt cho đến khi mình được 8 cái râu tương tự như vậy đến hai cái điểm râu đầu tiên và cuối cùng để nối lại được nè thì lúc này cái phần râu bên dưới của mình khi mà mình nối lại nó sẽ như thế này tròn đều như thế này ha các bạn sẽ sử dụng cho mình đầu len khác ta sẽ đưa ra phía sau lật cho mình 8 à, cái râu này lại đây lật ngược như thế này sau đó đếm từ bên này qua 7 chân đánh dấu vào chân thứ 8 tiếp tục bên này cũng vậy ha 7 chân đánh dấu vào chân thứ 8 thì mình sẽ đâm kim vào chân thứ 8 của hai bên sau đó đưa sợi len ra phía sau kéo sợi len qua chân móc móc lên một xích ta nối lại được chân đầu tiên rồi ha tiếp tục chân thứ hai một mũi móc đơn nè chân thứ ba một mũi móc đơn chân móc thứ tư một mũi móc đơn khi móc lưu ý dấu len thừa nhé chân thứ năm một mũi móc đơn chân thứ sáu một mũi móc đơn và chân móc thứ bảy cũng móc một mũi móc đơn móc lên một xích khi mà mình à, lật lại cái phần râu nè thì ta đã nối lại được tổng cộng là 8 cái họa tiết râu của mình ha bây giờ mình sẽ tiến hành giảm mũi cho cái phần râu này nó khít lại để giảm mũi thì các bạn sẽ móc cho mình vào 7 cái chân móc mà mình có được ở một cái râu nè móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn móc đơn đầu tiên nè móc đơn thứ hai vào chân thứ hai móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm móc đơn thứ sáu móc đơn thứ bảy khi móc được 7 mũi móc đơn vào 7 chân lúc này mình có hai cái chân móc mà mình nối ở cái mũi cuối cùng ở hai cái râu nè thì các bạn sẽ chụm mũi cho mình ha đâm kim vào chân thứ 8 của râu đầu tiên và đâm kim vào cái chân kế bên của cái râu thứ hai sau đó kéo len qua hết ba chân trên kim như vậy là hai cái chân đó mình chụm lại được thành một mũi nè những bạn nào mà không phân biệt được mũi móc có thể dùng kim đánh dấu đánh dấu vào cái chân mũi chụm mà mình vừa có được nha sau đó tiếp tục sẽ là 7 mũi móc đơn vào 7 chân của cái râu thứ hai nè móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm móc đơn thứ sáu móc đơn thứ bảy kế tiếp sẽ là hai cái chân móc mà ta chụm của cái mũi thứ bảy ở phần mà mình nối á lần lượt đâm kim vào hai chân nè sau đó kéo len qua hết ba chân trên kim cũng đánh dấu cho mình vào cái chân mũi chậm thứ hai này các bạn sẽ làm tương tự cho đến hết sau khi đã móc cho mình được đến cuối vòng móc ở cái chân móc cuối cùng nè các bạn cũng có thể đâm kim vào cái chân thứ 8 là cái chân mà mình dời mũi hoặc mình cũng có thể bỏ qua chân móc đó và đâm kim vào chân của mũi móc đơn mà ta móc đầu tiên á, móc một mũi dời vào đó như vậy là ta hoàn tất được cái hàng viền đầu tiên tạo ra được tổng cộng là 8 cái mũi chậm ha tính luôn cả cái mũi cuối cùng á đến cái vòng móc kế tiếp móc lên một mũi móc xích để ý ở cái hàng móc và mình vừa móc nè ta có 7 mũi mỗi chân thì các bạn lúc này sẽ móc cho mình 6 mũi mỗi chân tức là mình sẽ giảm đi một mũi á, mỗi chân ha móc đơn thứ tư nè móc đơn thứ năm và móc đơn thứ sáu có được 6 mũi mỗi chân rồi ít hơn cái vòng phía dưới một mũi thì chân kế tiếp và cái chân của mũi mà mình chậm mũi á các bạn sẽ chậm cho mình hai chân này lại thành một mũi ha thì cách chậm tương tự nè mình sẽ đâm kim vào cái chân móc kế cuối kéo len và đâm kim vào chân mũi chậm kéo len qua ba chân trên kim ta sẽ có được một cụm như thế này đánh dấu vào cái chân mũi chậm ha móc tương tự cho mình cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối mình sẽ có 6 mũi mỗi chân mũi thứ hai mũi thứ ba mũi thứ tư mũi thứ năm và mũi thứ sáu được 6 mũi mỗi chân rồi chân kế tiếp và cái chân mũi chậm của vòng phía dưới chậm lại thành một mũi nè tháo kim đánh dấu ra sau đó tiếp tục chậm mũi lần lượt đâm kim vào hai chân sau đó kéo lên qua ba chân trên kim ta có được cụm thứ hai móc tương tự cho đến cuối vòng khi hoàn tất thì ở cái cụm cuối cùng nè lúc này mình sẽ còn dư lại một chân móc chứ không phải là mũi chậm nữa thì các bạn cứ đâm kim vào cái chân cuối cùng đó móc vào một mũi móc đơn ha sau đó đâm kim vào chân mũi đơn của cái vòng đầu tiên này nè móc một mũi dời móc lên một xích ta hoàn tất được cái hàng thứ hai hàng móc thứ ba thì mình cũng làm tương tự ta sẽ giảm cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân này xuống một mũi ở đây mình có 6 mũi mỗi chân thì lúc này các bạn sẽ móc cho mình 5 mũi mỗi chân ha móc cho mình 5 chân liên tiếp mỗi chân là một mũi móc đơn nè chân đầu tiên luôn luôn là chân mình móc mũi dời kết thúc vòng phía dưới nha móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư và móc đơn thứ năm được 5 mũi ít hơn hàng phía dưới một mũi rồi thì chân kế tiếp và cái chân mũi chậm đó chậm lại thành một mũi ha ta sẽ có được một cụm 5 mũi mỗi chân xen hai chân chậm mũi móc tương tự cho đến cuối vòng móc thêm nhiều vòng móc như vậy nữa các vòng móc kế tiếp thì cũng giảm cái số mũi móc đơn là em mỗi chân xuống một mũi ha và xen kẽ sẽ là hai chân chụm mũi các bạn sẽ móc cho mình thêm nhiều vòng móc cho đến khi cái phần này của mình nó sẽ thu nhỏ lại ở đây mình được một mặt rồi nè thì các bạn sẽ làm tương tự cho mình cái mặt thứ hai như vậy sau đó mình sẽ tiến hành à, chụm cái điểm cuối cùng lại ha thì khi các bạn móc cho mình cái mặt thứ hai mình sẽ nhồi gòn vào bên trong cho cái phần rau của mình nó cứng kép nè và các bạn sẽ dàn đều cho mình gòn vào bên trong ha sau đó chừa một đoạn len vừa đủ dài cho cái vòng móc cuối cùng mình sẽ dùng kim khâu và lần lượt đâm kim từ ngoài vào trong các cái đường móc nằm bên ngoài của 8 chân móc mà mình còn lại cuối cùng sau đó sẽ gút nhẹ cái sợi len thì lúc này các cái mũi móc của mình nó sẽ khít lại nè giấu cho mình sợi len thừa vào trong các cái mũi móc ta sẽ hoàn tất được râu của bạch tuộc như thế này ha các đoạn len thừa đi bây giờ mình sẽ móc cái đầu bên trên ở đây mình đã móc sẵn được một cái vòng tròn với 12 hàng móc tăng mũi và cách tăng mũi tương tự giống như cái đỉnh của râu nè tăng số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên một mũi cho từng vòng móc thì vòng cuối cùng của mình sẽ là 10 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân ha nó đã có được một cái độ rộng mà khi mình ướm vào trong các cái râu nè nó sẽ có được một cái độ rộng như thế này thì bây giờ mình sẽ không cần tăng mũi cho các hàng móc kế tiếp nữa thì hàng không tăng mũi cũng tương tự các bạn đưa cho mình sợi len xuống dưới sau đó mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc móc tương tự cho đến cuối vòng và thêm nhiều vòng móc như vậy nữa cho đến khi tổng số hàng móc mình có được bằng với tổng số hàng móc của hàng tăng mũi ta sẽ có được tổng cộng là 12 hàng móc đều không tăng mũi ha bây giờ mình sẽ tiến hành chụm mũi cho cái phần đầu nó bo nhỏ lại để mình có thể nối cái phần đầu này vào trong cái râu ở bên dưới cách thứ nhất các bạn có thể giảm cho mình tầm khoảng 3 cho đến 4 vòng ha hoặc là cách thứ hai mình sẽ giảm luôn cho toàn bộ và để giảm được để ý cho mình cái hàng móc mà mình tăng mũi cuối cùng ở phần trên này mình có 10 mũi mỗi chân sang hai chân chụm mũi thì các bạn sẽ bê cho mình 10 mũi mỗi chân đó xuống đây mình móc 10 mũi mỗi chân trước đưa sợi len lên đánh dấu nè sau đó móc 10 mũi mỗi chân mũi đầu tiên mũi thứ hai mũi thứ ba mũi thứ tư năm sáu 7 8 9 10 có được 10 mũi mỗi chân rồi chân kế tiếp ở hàng bên trên mình tăng mũi thì lúc này mình sẽ giảm hai cái chân móc kế tiếp mình chụm lại thành một mũi ha thì cách chụm tương tự như là là cái phần mà mình bo ở phần rau ha ta sẽ có được cụm móc 10 mũi mỗi chân xen hai chân chụm mũi móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng sau khi móc đến cuối vòng đưa sợi len xuống dưới để đánh dấu nè vòng kế tiếp mình cũng giảm số mũi móc đơn lẻ mỗi chân xuống một mũi mình sẽ có 9 mũi mỗi chân 1 2 3 4 5 6 7 8 9 có được 9 mũi mỗi chân rồi chân kế tiếp mình sẽ chậm mũi hai chân này ha ta có được cụm chín mũi mỗi chân xen hai chân chụm mũi móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng và thêm nhiều vòng móc như vậy nữa cho đến khi cái phần đầu của mình nó bo nhỏ lại sau đó mình sẽ tiến hành nhồi gòn vào bên trong và khóa lại cái phần đầu này dùng kim khâu và khâu áp sát phần đầu với phần râu lại khi khâu nè thì các bạn sẽ khâu áp sát cho mình cái hàng cuối cùng của phần râu với cái hàng mình giảm mũi thứ ba của phần đầu sau khi đã khâu hoàn tất được đầu với râu của bạch tuộc lại rồi thì mặt trước các bạn sẽ trang trí cho mình thêm mắt cũng như là miệng của bạch tuộc cho chú bạch tuộc của mình thêm xinh xắn hơn các bạn cũng có thể thay đổi màu hoặc là tăng giảm size tùy thích khi thực hiện có điểm nào không hiểu có thể để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc ha chúc các bạn thành công